con này là con 10 นอกเกลรอกันเท่านิม rồi 10 con mình đã loại bỏ được cho con 10 con chó con con này là con ờ, của con ờ, kim chi nhé còn ba con nữa các bạn mình nó loại bỏ cho 10 con này bây giờ còn ba con ba con đang, đang nằm ngủ đấy bạn mình sẽ loại bỏ nó đi cho nó ăn chó con rồi 11 con này các bạn con này là con của con beta các bạn con này là con thứ 12 này.

à, con này đã sạch sẽ rồi các bạn đã loại bỏ cho 12 hai con chó rồi bây giờ còn con chó thứ 13 con chó cuối cùng mình sẽ loại bỏ nút ve cho nó nha các bạn nhé đây con chó thứ 13 đang nằm đây con chó cuối cùng à, loại bỏ ve nhé. một ngay rồi mà sao lại thêm dấu viền mà phải thành ngay rồi cái thằng này hay thêm bậy thế nhỉ Yeah. chỉ là cân nó biết cân ờ, cầm chắc cái bút đấy đấy tí rất là đẹp nhưng mà tại biết ẩu thôi mà biết được không đẹp đẹp cẩn thận mà con muốn đẹp không Rồi vậy là nó đã sạch sẽ rồi các bạn. tất cả mình đã loại bỏ ve trong 13 con chó rồi à, sạch sẽ bây giờ thì chúng ờ, không còn là ờ, cảm thấy khó chịu nữa chúng sẽ chơi và phát triển thôi vừa mà vừa cái bọ ve này các bạn bao nhiêu cái bọ ve này. nhiều luôn 13 chó con Thank you. Música